mời bạn ngồi vào chiếc ghế đỏ của bạn rất là phong trần rất là nghệ sĩ bạn tên là gì dạ em tên là đức anh em ờ, đã là sinh viên kế toán của trường đại mở bạn để cái đàn đây ha chờ chút xíu để uh, bạn nữ bên kia ra xong mình giới thiệu cho bạn nữ nghe luôn và bây giờ xin mời bạn nữ đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay wow. à, mời em ngồi vào ghế màu đỏ Chị chào em, em tự giới thiệu về mình, em tên gì? À, em tên là Phan Thị Ái Loan Em vừa mới à, tốt nghiệp trường à, Đại học Văn hóa tp hcm Em đang làm à, cộng tác viên cho công ty du lịch Sài Gòn Tourist À, bạn uh, giới thiệu bạn đang làm gì cho bạn bên kia nghe đi Dạ em là sinh viên năm ba kho kế toán của trường đại học mở Bạn hay không? Dạ cũng vừa tập nhưng mà cũng đàn được Đàn được luôn Hát được Hát được luôn Rồi thôi giờ làm luôn đi Để mình lấy cảm tình bên kia ha làm liền luôn hả ờ làm liền luôn cái gì cũng phải làm liền nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn bạn cái đèn đàn đẹp quá đàn này mượn hay mua dạ mượn trời ơi mượn đàn mua không có nhưng mà bị lỗi dây rồi à. rồi xin mời bạn dạ đàn và cô bé mùa đông cô bé mùa đông từ <laughs> hơi run tí xíu đừng có run run người ta biết mình run <laughs> đang đi <laughs> hơi run á thôi bạn run quá rồi chào chút xíu đi chào chút xíu đi ha sở thích của bạn là gì chơi thể thao chơi thể thao bóng đá bóng chuyền bóng đá bóng chuyền chơi hay không dạ chơi cũng tốt chơi đàn cũng tốt bóng chuyền cũng tốt mà bóng đá cũng tốt trong vai trò gì trong đội bóng đá à, có thể đá thủ môn hoặc tiền đạo đá tiền đạo là thủ môn luôn dạ. tự đá tự chụp luôn thì <laughs> đó thì hơi quá <laughs> theo chị thấy là bên đó có rất là nhiều tài bên đó có nhiều tài thì bên đây có không có kém bạn có thể nói ra một số tài Rồi, từ từ của bạn dạ thì khi mà em còn à, học ở trường đại học á thì em là nằm trong đội trưởng của đội trưởng đua bóng chuyền của khoa đội trưởng à, đội đá banh của khoa luôn trời ơi gì vậy trời chị thấy vóc à, dáng chị thấy thể cách thể hiện bên ngoài của em không giống là một đội trưởng của đội bóng chuyền như là là là là bóng đá em rất là thùy mị rất là đoan trang theo mà bạn bè nhận xét em á thì giống như là em cũng có hai tính cách vậy đó có khi thì mạnh mẽ giống như nam cũng có cái thi thì à, thùy mị như vậy <laughs> vậy thì à, lúc mạnh mẽ như nam là em chơi bóng chuyền chơi bóng đá vậy lúc em thùy mị như nữ thì em chơi cái gì <laughs> à, lúc thùy mị thì thường là em hay à, nấu ăn cho các bạn ăn à. dạ, rồi à, em thì cũng biết chút chút về may vá cái sở trường của em á em có khả năng gì như hướng bóng đèn hay là thứ bàn thứ ghế đó em là người sửa ủa vậy rồi bây giờ mai mốt bạn lấy chồng về là chồng bạn làm gì chắc là đâu có còn làm rửa gì chén rửa chén chuyện là bạn làm hết rồi cho nên là phải kiếm một bạn nam thì để cho bạn nam đó bạn làm để mình khỏi làm à <laughs> bây giờ bên đây muốn tìm một người bạn nam để làm những chuyện đó để bạn nữ để khỏi làm nữa được không được không được giặt đồ được không cũng biết luôn trời ơi cho con bú được không <laughs> cái này không thể rồi sao không thể được đàn ông phải to con bú chứ ờ, bằng bình thì được bằng bình chứ mà kêu bằng bú bằng gì <laughs> bạn có biết tại sao lý do nào mà trong cái tính tình của bạn mà tạo nên cái sự ế ế ngày nay không hình như bạn ờ, thụ động quá bỏ cái tay xuống đường mắc cỡ nữa hồi đó giờ có yêu lần nào chưa có yêu mấy lần rồi một hai lần gì đó trời yêu mà không nhớ yêu lần nào nữa đó chị yêu thầm thôi yêu thầm thôi hả yeah. Dạ. bây giờ tôi thấy ờ, bên đây với bên kia sao đối nghịch quá bên kia là coi như là thay bóng đèn là làm gì đó toàn là chuyện của đàn ông không còn bên đây thì nhẹ nhàng quyến rũ quá bây giờ em mong muốn cái điều gì ở người bạn trai của mình dáng mà to cao hơn em cái gì có cao không cao ờ, cũng hơi hơi cao cái tiêu chuẩn của bạn bên nó là vậy còn tiêu chuẩn của bạn chọn bạn ờ, đời như thế nào dạ tiêu chuẩn của em là một bạn nữ ờ, biết nữ công gia chánh biết nữ công bạn kia làm hết luôn chẳng những nữ công gia chánh mà nam công gia chánh bằng luôn rồi gì nữa là tướng đi phải đẹp đẹp tí xíu là đi chân bình thường đừng có ra hai bên gì nè à tức là không có đi chân chân vòng kiệt hả chỉ đi hai hàng hả dạ. còn thí dụ bạn kia mặt đẹp mà chân đi hai hàng thì sao bạn chịu không chắc cũng không đâu không luôn hả rồi coi vậy là bạn tròn chân chứ tròn mặt em nghe cái yêu cầu này em thấy hấp dẫn quá em muốn xem mặt coi sao mà đòi mà mà mà đi bạn hẹn hò mình đi muốn coi nhìn chân thôi hả dòm cái nghe khó quá khó tính quá để, để dòm cái giò ra đưa cái giò ra cho tôi dòm cái giò kia nữa Trời ơi, khổ ghê Thôi đi về đi Đi mệt tôi cái đi mệt quá Sắp soi Sắp soi bạn trai của người ta hoài thì trước khi anh gặp gỡ bên kia em đàn cái ờ, hát bài bên kia lấy tình cảm với coi dạ để cái đường về nói xấu em mình lum bẩn kìa đàn mạnh lên hát nhanh lên hai ba ham hát luôn đi ai hát em hát rồi hát luôn hai ba từng cơn gió khẽ vô mình lại từng cơn gió khẽ vô tình buồn thiệt mày đi cô bò chắc ba cô trước quá em đang hát anh nói em hát không được ơi ừ, cái gì mà đàn à? đó nè vô là vô xong tụ liền hai ba tuyến phố sớm tình mơ giờ qua góc công viên thấy bao điều chờ mình hát cho mình nghe rồi à? thôi được rồi như đó được rồi hiểu rồi ha rồi bây giờ mình coi coi coi dò nè nè nè nè anh lên anh lên cẩn thận nha bên đây người ta là đội trưởng đội đá bóng đó anh đưa mặt anh qua anh lên chết luôn dễ thương bạn bạn bạn bạn dạ đứng lên giùm xíu bây dạ, giờ dạ. cảm ơn bạn nha cảm bạn nhiều <clears throat> yên tâm đi không có vụ gì dòng kỳ dòng kiết gì đâu sao chân á đứng vậy là đó vậy đó gì chân á <clears throat> rồi bây giờ bạn à, bình tĩnh nha bạn sẽ gặp à, người bạn mà bạn có nên chọn hẹn hò hay không rồi các bạn lên sao vậy sao quay lưng quá vậy từ từ cái gì cũng phải từ từ sao vậy quay qua đi rồi các bạn có 2 phút để trò chuyện để nhìn thẳng vào mắt nhau bắt đầu cái nãy bà nói bà tên gì dạ tên đức anh đức dạ, anh dạ. xin lỗi nếu nghe à, bạn đang học năm ba hả vâng là bạn bao nhiêu tuổi 20 tuổi tiếp uhm... bạn nhìn, thấy anh sao <laughs> hỏi nhìn thấy em sao à... nó ngồi mà đông đưa chóng mặt ghê luôn chỗ này đâu phải chơi đu quay à... hết giờ em phải mạnh dạng lên chút xíu dạ. nữa nghe không chị Đây. và anh Quyền Linh sẽ đếm từ 1 đến 3 nếu em đồng ý hẹn hò với em trai kế bên thì <laughs> thì em nhấn nút em lại không ờ, chọn ờ, bạn trai đứng kế bên bạn này đi nhỏ tuổi hơn em về em vui cái em kêu anh em buồn kêu em <laughs> ờ vậy còn em có vẻ như bạn này từng trả em nhiều quá tính em mà vẻ là nhút nhát không tại vì người ta nhút nhát người ta sợ ngày hôm nay cho dù hai bạn không hề đồng ý hẹn hò với nhau tôi nghĩ rằng hai bạn cũng sẽ trở thành những người bạn chúc uh, hai bạn thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống ha bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu thước tha linh ơi một tà dài thước tha duyên dáng trội xinh quá chị ngưỡng mộ em quá em năm nay bao nhiêu tuổi rồi em tên gì tên là lê thanh tâm lê năm thanh nay tâm. em 22 tuổi em vừa mới uh, tốt nghiệp đại học xong chuyên ngành của em là chuyên ngành marketing Rồi xin mời bạn Nam Cái gì vậy? Cái gì mà la dữ vậy? Cái gì vậy? Trời ơi Cái gì vậy anh? rồi làm em hồi hộp quá Hội duyên đông quá hả? Dạ, dạ fan Fan, hâm mộ hả? Dạ. Trời gì giống như nghệ sĩ ta Bên đây fan hâm mộ nhiều lắm nha Sao sao sao Giờ chỉ mong cái fan bên, bên ngồi bên kia hâm mộ nữa là đủ nha Bạn tên gì? dạ em tên là nguyễn hoàng linh ạ hoàng linh dạ bạn của quyền linh dạ <laughs> bao nhiêu tuổi dạ năm nay em 22 22 dạ bạn đã tốt nghiệp đại học dạ em vẫn đang học đại học ạ ủa ở lại lớp hả sao vậy dạ dạ em học thêm trường nữa à học thêm trường nữa học thêm dạ. trường đại học nữa nhưng dạ. mà đã tốt nghiệp được trường nào chưa dạ tốt nghiệp một trường rồi ạ à chị ngưỡng mộ em quá ngoài đang đi học đại học bạn còn làm nghề gì nữa dạ em hiện đang là giáo viên thanh nhạc ạ giáo viên thanh nhạc dữ nha bạn dạy lâu chưa dạ cũng được 2 năm ủa bạn đang học đại học sao bạn có khả năng dạy thanh nhạc nữa dạ cái trường trước kia em học là nhạc viện thành phố wow học nhạc viện thành phố dạ dữ rồi nha dạ vậy bạn có thể hát một vài câu cho bạn kia nghe nó mát được à, ờ, em xin gửi đến mọi người ờ, một sáng tác của nhạc sĩ Võ điện Thanh bài hát được mang tên Ngày đẹp tươi ạ. À, hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng đón lấy nắng sớm chiếu qua hàng cây buổi sáng muốn cất tiếng nói thiết tha dành cho mọi người mà lòng ta bồi hồi mãi ngại ngùng chi một lời nói để dòng thời gian trôi qua đôi khi ta đã trôi qua một giây tuyệt vời và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi từ tin lên nhé ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời na na na na na na na na hay quá ngoài cái việc ờ, ca hát nữa bà còn làm gì nữa không dạ em uh, ờ, mc hả dạ. thôi qua đây ngồi đi <laughs> giữ ta thôi thôi Hả? cứ mà lấn áp bên đây quá để cho bạn nữ người ta giới thiệu khả năng của mình đi nè em ơi anh có tài gì không em mình phải biểu diễn lại chứ em mình chắc... thua sao <laughs> về cái mảng mà ca hát này chắc phải đành lép vế với à, bạn nam vậy còn cái gì mà mình mình mình lấn vế không um, chắc có thể là chơi trò chơi sinh hoạt với thiếu nhi là lợi thế của em <laughs> nhất cái thứ hai là em có khả năng quản trò tại vì do em được đào tạo gì về vấn đề là đi hoạt động các sinh hoạt cộng đồng nhiều à. dạ hiện tại thì em đang làm gia sư tại nhà là dạy kèm cho các bé khóa cấp 2 Cấp 2 Dạ Chị nghĩ là em có rất là nhiều bạn bè vì là mình sinh viên mà dạ. rồi năng động duyên dáng như thế này thì tại sao mà em không có được một người bạn trai cho mình hay sao mà em đến với chương trình bạn muốn hẹn hò ờ à, dạ thì do trước đây á, thì cái niềm đam mê của em á, là hoạt động từ thiện các hoạt động à, à, tình nguyện xã hội em từng là chủ nhiệm câu lạc bộ marketing chủ nhiệm câu lạc bộ marketing dạ vâng thì hầu như thời gian của em dành cho niềm đam mê của mình cũng à. như là trao dồi họ kiến thức ở trường đại học có thể là, là lo làm quá nên không có thời gian để tìm bạn trai đúng không chắc có thể là vậy nên các bạn trai cũng sợ à, nếu như em có được một người bạn trai thì em mong muốn người bạn trai của mình sẽ như thế nào à, trước tiên em về tính cách em có ba chữ c dành cho người ấy là sao em <laughs> thứ nhất là trung tình thứ hai là chia sẻ và thứ ba là chân thành bên đó có được chữ c nào không vậy bên đây bên đây có có mấy chữ c được dạ quá trời luôn quá trời chữ c hả dạ. về ngoại hình em nghĩ là cao em quay đầu về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng họ quá họ quá cái đầu bên đây cao lắm tóc không cả à? nghĩa đen lẫn nghĩa bóng anh à rồi gì nữa em dạ người đó phải uh, cao to tại vì uh, phải <laughs> to không to không cao to to to to được được rồi dạ phải là người uh, vui vẻ hài hước kia là fan nhiều quá chị em là hơi lép vế rồi bạn đẹp trai dễ thương nhiều fan như vậy nhất bạn fan nữ ngồi cười tươi thế tươi luôn cười quá thì cười luôn rồi hát hay rồi dạy hát rồi làm mc nữa hỏi lý do ế không ai tin đó có cái tật gì không thì khai luôn đi đừng để tôi phát hiện à dạ em nghĩ là chắc là ngày xưa mẹ em cũng nói là đừng nên quen bạn gái sớm à, với lại à, em nghĩ chắc là em cũng em khó em khó là khó làm sao dạ đôi khi ờ, em không yêu em cũng yêu cầu là cô gái mà em muốn thì cũng phải là một cô gái thông minh và biết ứng xử thông minh bên kia có rồi đó dạ dạy marketing mà dạ. ứng xử có luôn tiêu chuẩn của bạn chỉ vậy thôi dạ để tôi xem bạn bên kia thế nào nhìn hết hồn liền trời ơi gì vậy trời ơi giờ tôi muốn ngồi ghế đỏ sao luôn hôm nay bạn sẽ không bao giờ uổng công tôi nói thật á hồi nãy giờ là tôi tò mò lắm từ tò mò tôi chuyển qua là bực bội tôi mà coi mà không giống như nãy giờ vỗ tay nghe là tôi vùi dập cho rồi thấy cái cảnh có đều không cái này là mũm mỉm mướp miếp mà sao mắt không có to ô mắt màu đen là vậy đó mắt màu đen à mắt nhiều nhỏ xíu vậy thấy chị không dạ thấy thấy chị đẹp không dạ đẹp ừ, chị cảm ơn em dạ chị thấy em cũng rất là dễ thương dạ em hát rất là hay dạ chị hy vọng là em sẽ chọn được bạn gái dạ chị này em tò mò miệng lưỡi à. em làm bạn gái của chị bên đây tò mò rồi đó rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị các màn lên nào mời bước màn đừng làm mất thời gian của nhau nữa hai phút dành cho hai bạn bắt đầu không biết ừ. bạn có thích ăn kem không trời ta đã mập đủ ăn kem nữa trời dễ, dễ ăn lắm dễ ăn dễ nuôi bạn có câu hỏi muốn hỏi mình không um... bay hết trơn không nhớ em hỏi gì nữa giờ bạn bạn có thích ơ ờ, những người ờ năng động hát hò không bạn có định kiến gì về những người đi hát không mình rất thích những cái bạn nam mà gọi là rất là hòa đồng rất là năng nổ đặc biệt là trong những buổi sinh hoạt tập thể mà biết cầm cây đàn này là quá tuyệt vời ơ ơi hoài vậy <laughs> dấu hiệu của tình yêu dạ dạ <laughs> năm bốn ba hai một hết thời gian nói chuyện mà không chịu nhìn đây mà cứ nhìn mặt tôi hoài chi trời thiệt khổ ôi rồi giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để ta quyết định đồng ý hẹn hò hay không một thời gian rồi mời bạn đứng dậy mời bạn một cái điều mà tôi nghĩ rằng à, không chỉ có tôi và các tường và các bạn đang ngồi dưới cũng rất tiếc các bạn à, rất là dễ thương và tài năng ừ, cho chị hỏi bạn nam một tí tại sao em lại không đồng ý hẹn hò với bạn nữ dạ em muốn à, <laughs> người bạn gái của em thì không tham gia hoạt động xã hội nhiều quá thì tham gia xã hội tốt tham gia nhiều chương trình cộng đồng tốt có gì đâu bạn không tự tin về bản thân à ích kỷ dạ <laughs> có thể là bạn ấy đánh mất cơ hội tại vì thực tế cái công việc mà hoạt động xã hội hay tình nguyện thì nó là một công việc có thể sắp xếp ổn thỏa cả trong khi mà có tình yêu hay không có tình yêu chị cũng nghĩ như vậy chị rất là đồng cảm với em và chị đồng ý với quan điểm của em thôi thì đây là cũng là mình phải tôn trọng sự quyết định của hai bạn nhưng mà chị cũng mong rằng à, rồi đây hai bạn sẽ tìm được một nửa của mình và sẽ được à, hạnh phúc vui vẻ trong cuộc sống và cái con đường mà mình đã lựa chọn cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình mời bạn ngồi cà ra vát giống áo mình quá không à, bạn đeo cà ra vát màu đỏ là hình như là nay may mắn đó <laughs> bạn tên là gì dạ em là nguyễn văn hùng nguyễn văn hùng dạ bao nhiêu tuổi 29 tuổi 29 tuổi cao mét mấy mét 65 thấy hơi cao rồi nha cân nặng nặng bốn mươi mấy ký này hơi gầy chút á thôi gặp bà bạn nữ bên kia xem sao và bây giờ xin mời bạn nữ của chúng ta gì dạ em tên là phạm thị mỹ ngọc Phạm thì Mỹ Ngọc năm nay Ngọc dạ. bao nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay em 25 tuổi. 25 tuổi. Dạ. 25 với 29 là cũng xứng đôi anh Linh nhỉ? Đúng rồi, cũng hợp lắm đó. Hiện giờ là em đang làm gì? Dạ hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng tại à, tổng công ty Hà Nội Telecom chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Ở ờ, nhân viên văn phòng thì chắc là ờ, công ty của bạn cũng có nhiều bạn nam chứ đúng không? Mấy anh nam cho công ty em có gia đình hết rồi. gia đình hết rồi. <laughs> thiệt là thiệt tình anh thấy không? Rất là dễ thương, rất là duyên dáng. Các bạn trai trong công ty là có gia đình hết rồi. À, <laughs> cho nên hôm nay là đến đây để nhờ nhờ các tường với quyền linh đó thì yên tâm giờ... yên tâm bên đây hình như chưa có gia đình à chắc chắn là như rồi bạn đang làm nghề gì à, hiện tại đang làm à, giám đốc một công ty sửa chữa laptop giám đốc công ty nha sửa laptop các bạn dạ lâu chưa lâu rồi đã bao giờ yêu chưa rồi yêu rồi mấy lần yêu rồi hai ba lần tại sao lại không thành công vì tính chất công việc của em là nó không có định thời gian làm việc tức là bạn làm việc uh, bất kể giờ nào cũng có thể làm việc thường người ta đi làm á là về có giờ có giấc ừ. mình đi làm nhiều khi ờ, không biết là mấy giờ về rồi cái này khó kiếm người yêu rồi nha có gì giờ giấc lộn xộn á vậy còn bạn nữ của chúng ta thì là bây giờ là em đang làm nhân viên văn phòng thì trước đây em có làm công việc gì nữa không dạ trước đây thì em từng là cán bộ đoàn vậy là chắc sinh hoạt đoàn đội cũng dữ lắm đây đúng không dạ cũng ờ, có thâm niên khoảng ờ, gần tám chín năm vậy đó chị à và bây giờ cái uh, em hoạch định trong tương lai của mình như thế nào hiện tại em có một công việc cũng tương đối ổn định thì em cũng chỉ muốn tìm một nửa còn lại cho mình thì cũng muốn uh, có một ý định là sẽ tiến tới hôn nhân với một người đàn ông chững chạc nói dạ. chung là mình nghiêm túc để dạ. đi tìm một nửa của mình dạ, đúng, đúng không rồi, em dạ à, vậy thì à, em mong muốn cái người bạn đời của mình sẽ là người như thế nào em cũng không có tiêu chuẩn gì về ngoại hình hết ừ. thường thì người ta nói là qua cách giao tiếp thì người ta sẽ biết được cái tính cách của nhau thì mới biết là mình có hợp nhau hay không ừ. và đặc biệt em rất thích người là chững chạc và đặc biệt phải đàn ông là phải có tính quyết đoán ờ, 29 tuổi thì chị nghĩ cũng là chững chạc rồi đó giám đốc mà rất là chững chạc mới làm giám đốc à đúng rồi chắc là cũng phải quyết đoán lắm đây mới quyết định được những cái công việc trong công ty của mình đúng không nè vậy bên đó có yêu cầu gì về bạn nữ của mình không chứ bên đây là rất nghiêm túc muốn tiến tới hôn nhân nha nhưng mà bên đó muốn ờ, người đàn ông như thế nào về ngoại hình chắc chắn là bạn nam phải cao hơn em để bù trừ lại cho em rồi à, <laughs> ốm thì càng tốt tròn như em thì cũng không sao gì vậy gì mà ốm thôi mà gì mà rần bên đây vậy? là dư xăng đáp ứng nhu cầu của bạn bạn thấy ống hút chưa <laughs> rồi vậy nhu cầu của bạn nam bên đó như thế nào nè tìm một người à, bạn đời là một người à, độc thân vui tính nè à, dễ hòa nhã với một cái cộng đồng để gắn kết mọi người ở gần lại nhau hơn trời bữa nay ta sinh hoạt đoàn đội rồi là đương nhiên là người ta sẽ rất là có cái khả năng mà có thể đứng trước đám đông rồi, rồi gắn kết mọi người là Vậy chuyện hỏi đương thật nhiên bạn nha bạn thích người bạn gái của bạn là cao hay ốm hay lùn hay mập cao tóc dài có tóc dài tương đối cao tương đối không thấp rồi còn gì nữa không vui vui quá vui <laughs> bạn không thích người như thế nào không thích là những người, ta nói năng mà nó khô quá nó cọc lại có nãy giờ bạn nghe bạn gái bên kia cái giọng có khô không hơi khô khô hơi khô khô à, à, à, em em vậy dạ, em ướt chút xíu thôi em ướt lên đi dạ tại bình thường thì em vẫn nói chuyện giao tiếp như vậy với khách hàng trong công ty thôi cho nên nếu em ướt hơn chắc không được quá đúng rồi người ta làm việc là có chừng mực dạ. thôi chứ bây giờ ướt quá nhão quá làm sao hồi đó giờ bạn đã trải qua hai ba mối tình đúng không bạn đã hôn chưa chưa trời 29 tuổi chưa hôn luôn 29 tuổi mà chưa hôn bạn có trung thực không có trung thực rồi còn bạn nữ em à nói vậy dạ. em có hôn chưa dạ có có ha tao có đàng hoàng em nghe một người đàn ông 29 tuổi trải qua mấy mối tình mà không có hôn em có tin không dạ cũng tùy từng trường hợp cũng có thể tin được ồ ờ, à, bên đây có niềm tin với bên kia rồi đó nha <laughs> vậy thì em bao lâu rồi em không có bạn trai dạ chắc cũng khoảng ờ, hơn năm rồi hơn năm rồi cũng lâu rồi bao nhiêu lâu bạn chưa có bạn gái thôi bây giờ mình à, phải à, kết nối nhanh nhanh đi anh linh ơi hai năm hả hai năm dạ. chưa có bạn gái luôn nếu này đồng ý hẹn hò bạn có định là chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân không có có rồi chắc chắn chứ dạ. bạn nữ thế nào dạ bên em... đây ngay từ đầu là người ta nói người ta đã muốn tiến tới hôn nhân rồi à. nhưng mà à. chị hỏi em một câu nữa thôi trước khi chị qua bên kia chị coi mặt bạn trai dùm cho em là cái điều gì em mong muốn nhất trong cái thời điểm này khi mà em có bạn trai thật sự thì nói chung điều mong muốn nhất là mọi chuyện phải diễn ra một cách thật là tự nhiên tự tình nhiên. cảm là xuất phát từ hai bên nói chung là phải có những cái quan điểm những cái tính cách phù hợp với nhau thì khi đó mình tìm hiểu nó nó sẽ đỡ bị khô và bị thôi giống như anh đó nói vậy đó bây giờ chị sẽ coi mặt anh đó dùm cho em ha dạ cái gì mà hồi nãy mà nói cái gì mà mà ở dưới mà vỗ tay rần rần rần ốm ốm nhom ốm nhách ha không Mình... ốm vừa vừa phải 65 kg <laughs> chào chị <laughs> chào em cái này hút trái dừa phải cần 5 cái ống hút nó mới hết được cái dừa hút một ống chừng nào mới hết sống mũi cao à. giò cò <laughs> được rồi em chị thấy là bên đó với em là cộng lại là bù trừ ra là vừa à. chị thấy rất là xứng đôi chà câu này nói nghe dễ bí mật thôi. nha hai bên cộng lại bù trừ không lẽ bạn này cao bạn kia thấp không lẽ bạn này ốm bạn kia mập <laughs> không biết phải về em để coi thử coi sao nha muốn biết xem hồi sau ừ. sẽ rõ <laughs> sao anh sao anh xứng đôi không anh ờ, hơi bị sững nha <laughs> hấp dẫn à <laughs> bây giờ bạn đang tưởng tượng bạn gái bên kia thế nào có thể là gần gần gần giống với ý tưởng mình vừa nói rồi gần giống giống à ha vậy thì bạn có hồi hộp giờ chờ đợi cái giờ phút được gặp mặt không có chứ có <laughs> vậy thì mình đừng làm mất thời gian của hai bạn đó linh ơi rồi chúng ta kéo màn lên nào mặt về nhau giữa thì tự đừng có liếc qua liền thấy siêu mỏng chưa từ phía sau là siêu mỏng rồi đó rồi xin mời bạn nhìn phía trước là mỏng lét luôn riêng quyền linh và các tường thấy hai bạn rất là xứng đôi nhưng mà quyền quyết định vẫn là hai bạn bây giờ hai bạn sẽ có hai phút để tâm tình với nhau để tìm hiểu với nhau hai phút bắt, bắt đầu. đầu chào bạn dạ em chào anh chắc em đi làm nhiều đúng không thì em đã nói là trước đây em từng là cán bộ đoàn rồi thì nhiên cũng có nhiều cái hoạt động cũng tham gia rất là ừ, nhiều những cái hoạt động nó rất là vui rất là bổ ích cho xã hội đúng không? dạ đúng ừ. rồi tham gia ngày hội tình nguyện về cộng đồng thì rất là nhiều thế ờ, theo bạn thì có những như vậy thì tại sao mà không tìm được mối tình mà phải dùng đến chương trình không Dạ, tại vì em nói với anh biết đâu thì trong cuộc đời em gặp rất là nhiều cái duyên kỳ ngộ Biết đâu khi đến chương trình em sẽ gặp được cái duyên của mình thì sao? Vậy là em có kỳ vọng khi mà ờ, gặp một người đó mà nói chung là hợp một phần với mình thì mình có muốn tiếp không? dạ thì nếu không kỳ vọng chắc em không đến đây rồi hết giờ Trời ơi, lần đầu tiên á anh Linh Em nghe hai bạn mà nói chuyện với nhau không cần MC nhắc nhở Và bây giờ thì cái thời khắc quan trọng nhất đã đến à, Anh Quyền Linh sẽ đếm từ 1 đến 3 Các bạn hãy đặt tay của mình ra phía sau ghế Nếu, Nếu đồng ý các bạn các sẽ bạn nhấn đồng nút. ý các bạn nhấn nút Không đồng ý khỏi nhấn nút một hai ba chúc mừng hai bạn ông trời đã sinh hai bạn ấy ra để bù trừ cho nhau để hòa hợp với nhau để tạo ra một cái điều gì đó đẹp nhất chúc mừng hai bạn à, lý do tại sao bạn lại hẹn hò với bạn nữ rất đơn giản là dễ hòa nhập với một cái cộng đồng cũng giống như em thôi còn em tại sao em lại chọn bạn trai đứng kế bên em thấy ảnh cũng là một người chịu khó làm việc thứ hai là ảnh cũng thích tham gia những cái hoạt động cộng đồng em rất là thích người bạn trai như vậy rồi ý tưởng lớn là gặp nhau và mong rằng đây là một cái điểm khởi đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp và bền vững của các bạn cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình quá là duyên dáng không các bạn mời em ngồi Trời sao em cũng giống màu chị quá vậy Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Hoàng Kiều Nhi Hiện nay em là sinh viên mới tốt nghiệp Và em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ừ, Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi 23 tuổi Rồi với đó 23 tuổi đúng không? Để xem bên đây bao nhiêu tuổi Mời chàng trai của chúng ta xuất hiện chào em mời em ngồi bạn tên là gì em tên là trần trung hiếu ạ bao nhiêu tuổi em 24 tuổi ạ 24 tuổi ờ. bạn quê ở đâu ạ à? em ờ, ở nam định ạ bạn vào thành phố hồ chí minh lâu chưa em vào được khoảng hơn 6 tháng ạ ủa mới vào 6 tháng à dạ bạn ờ, vào đây làm gì à, em làm uh, it cho khách sạn lý do tại sao bạn chuyển vào nam em muốn đi khỏi miền Bắc là sao? thì <laughs> không muốn ở miền Bắc nữa thì đi vào miền Nam. Ờ, em muốn đi xem ờ, trên trời miền Nam có gì mới. Thế nhưng mà từ hồi em vào thì em lại muốn ở lại. <laughs> vậy sao chương trình này bạn sẽ muốn ở lại nữa nếu bạn tìm được một nửa yêu thương của mình <laughs> à, hiện tại thì à, bạn mới vừa tốt nghiệp xong thì à, bạn có dự định gì cho tương lai của mình chưa em chưa có dự định gì hết em nghĩ là em sẽ định ở nhà à, chơi nghỉ ngơi một thời gian đã rồi sau đó mới kiếm việc làm nghỉ ngơi bao lâu em nghĩ là khoảng 3 à, tháng tới nửa năm thì tưởng em nói 5 năm thì chết luôn <laughs> à, em nè thời sinh viên em đã từng hẹn hò bao giờ chưa nói thiệt với chị là em chưa từng hẹn hò một cô bé xinh đẹp duyên dáng như vậy mà chưa từng hẹn hò hấp dẫn quá hấp cái dẫn tường ơi bạn bạn có hẹn hò lần nào chưa dạ em thì hẹn hò hai lần ạ có lần nào thành công chưa có thành công ạ rồi sao giờ đi tìm nữa bởi vì ờ, sau khi ra trường thì cô ấy về quê cô ấy làm thì em thì ở lại hà nội thế sau đó tình yêu khoảng cách khoảng thì cách. mình không đến được nhau <laughs> à và bây giờ bạn muốn tìm người yêu là khoảng cách nó gần hơn đúng không dạ đúng ạ bạn cảm nhận về bạn như thế nào em hiền quá hiền quá <laughs> bạn ờ, có thấy bạn đẹp trai không có nha có <laughs> phải không đừng có tự tin quá nha hiền đẹp trai nha chị hỏi em nè tại sao mà em chưa có bạn trai à, em nghĩ là việc học là việc quan trọng đúng nhất. rồi nên em chưa nghĩ đến việc đó còn bây giờ sau khi tốt nghiệp rồi thì em đang muốn tìm kiếm à. một người nào đó hợp có nghĩa, bản thân mình <laughs> có nghĩa là quan điểm của em là trong cả cái thời đi học cho đến sinh viên là vẫn chưa đủ tuổi để mà mà mà cặp kè đúng không dạ à chị rất là ngưỡng mộ em vậy thì bây giờ em mong muốn ờ, một cái người bạn trai của mình sẽ là người như thế nào về ngoại hình thì em nghĩ bạn ấy phải phải cao to dạ. có cao to không có trời ơi à, rồi gì nữa nè tóc ngắn thôi đừng quá dài tóc ngắn dạ. không có tóc luôn được không về tính tình thì em muốn là bạn trai của mình là một dạ, người như dạ, thế nào phải uh, rộng lượng biết tha thứ có không bạn có nghĩa ích kỷ hẹp hòi xấu bụng là không được <laughs> bạn trai nó quá đơn giản cái chuyện dễ tha thứ đúng không dạ tôi xin hỏi bạn ngoài cái việc bạn làm it ra bạn còn có một cái tài lẻ nào là dạ, tài lẻ nấu cơm quét nhà anh ạ <laughs> cái này đâu phải là cái tài đâu đây là nhiệm vụ của người đàn ông không, không em thấy nhiều ông ờ, người đàn ông mà không biết nấu cơm đâu nhưng em biết nấu ạ tại sao người đàn ông biết cơm đó là xưa rồi đàn ông hiện đại phải biết nấu cơm bởi vì vợ cũng đi làm thành ra về không có vợ mình phải tự nấu có khi phục vụ lại cho vợ nữa bạn đồng ý ý kiến này không dạ có đấy điều này đương nhiên ạ à, em này thế em muốn cái người bạn trai của mình á là lớn hơn mình khoảng bao nhiêu tuổi em thích là lớn em em khoảng 4 đến 5 tuổi tại sao dạ thì người lớn thì người ta chính lớn chín chắn hơn mình chín người ta có mình. thể chiều chuộng mình hơn và bạn đã nghe bạn gái nói về cái tiêu chuẩn của bạn à, bây giờ bạn à, thích à, cái tiêu chuẩn gì nhất của ở người phụ nữ cô ấy phải có trí thức với ngoại hình dễ thương một chút thì càng tốt ạ <laughs> dễ thương rồi còn gì nữa không? Cô ấy cũng phải cao ạ, trên mét năm sáu. Em ơi, à, bây giờ mình hỏi những cái điểm thích thì nó bình thường rồi Bây giờ những cái điểm nào mà em không thích thì người bạn trai của mình Dạ, em không thích bạn trai mình biết hút thuốc có hút không không ạ không không, không. không rồi không biết nhậu thì càng tốt có nghĩa là nhậu chút đỉnh vẫn được dạ, em một chén là gục luôn ạ sở thích của bạn như vậy rồi nhưng mà mẹ bạn có dặn dò trước khi lấy vợ là bạn cần cái tiêu chuẩn nào theo mẹ của bạn không à dạ có mẹ bạn dặn mẹ em nào? bảo là mẹ em ờ, phải tuyển con ờ, dâu ở mông to cái gì dạ, mông to tuyển con dâu mông to chi vậy chi vậy lạ dạ, quá dạ. cái này chị cắt tường đạt tiêu chuẩn dạ cái gì rồi đá qua tôi nữa lý do tại sao dạ, là như vậy dạ mẹ em bảo con gái mông to hay dễ đẻ mẹ mẹ mẹ không vừa vừa cũng đẻ được nếu một người yêu của bạn mà bạn yêu rất yêu rất là xinh đẹp nhưng mà ừ, ừ, ừ, mông không to thì sao một khi đã yêu rồi em chấp nhận được thế bây giờ em có cái gì to không mà em đòi không to bây giờ chị qua chị xem nhá bên đây là không có to gì hết đấy có các tường không to thôi xinh thế nhỉ à, cười cái coi chị không to em về em nói với mẹ là nếu mà bây giờ cái cô cái bên không được thì có chị cắt tường được không không em phải không có nhu cầu với người hơn tuổi ạ trời sao tôi nhục từ dữ chối cái tường luôn sao tôi quê dữ vậy hỏi anh gì linh. bằng nhục không em thuộc về anh nên người linh em sẽ trở về bên anh nha để em làm xong cái vụ mai mối này đã căng thẳng quá chị nghĩ em chắc lọt vô top 10 đó <laughs> rồi để anh xem mặt uh, giùm em ha thế nào à, sao sao dữ chưa dữ chưa very good man very good nhưng mà hỏi nè mẹ bạn có dặn là tiêu chuẩn gì không dạ mẹ em không chọn gì hết mà em không dặn gì hết bên kia có dặn mà em có đáp ứng <laughs> nhu cầu bên kia không em nghĩ là chắc được cảm ơn bạn như bạn kia nói là chắc chắn là có thể đáp ứng nhu cầu của bạn và bây giờ thời khắc quan trọng đã đến để cho hai bên nhìn nhau xem là có to nhỏ gì đấy vừa ý nhau không màn đâu kéo lên mời hai bạn ừ. bây giờ các bạn sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau Con trai nói trước đi đừng có gãi nữa à, Sao nãy anh thấy em ờ, tiêu chuẩn ờ, có vẻ hơi lạ lạ trước em nhỉ? <laughs> Dạ lạ là sao anh? là chẳng hạn như anh thấy sau mấy năm em học ờ, em chưa có một mảnh tình vất vai à, dạ ừ. tại vì em học trường nhân văn nên trường nhân văn là toàn con gái không mà ít con trai lắm lại gãi nữa à, anh thì ờ, rất sợ một thứ yeah. Ừ. không biết là mình <laughs> em có chấp nhận được không anh sợ cái gì ạ à, anh sợ mất độ cao rồi <laughs> ở đây xuống đây là có cao không em ở đây nhảy xuống đây được không <laughs> được được chưa đến nổi có gì đáp ứng nhu cầu của mẹ bạn không bạn có thể đứng lên một giây nào đó gì tự sợ quá chuẩn anh ơi quá chuẩn rồi ngồi xuống nói tiếp hết hồn hết hồn bạn ấy nói quá chuẩn tiếp tục đi các bạn em quan niệm như nào về tình yêu em nhỉ dạ em nghĩ là tình yêu phải là phải biết tin tưởng nhau cái này thì anh sẽ làm được dạ <laughs> thôi hết giờ rồi và bây giờ thì cái thời khắc quan trọng đã đến hai bạn hãy đặt tay phía sau thành ghế của mình à, nếu các bạn nhấn nút có nghĩa các bạn đồng ý hẹn hò với nhau và các bạn không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không hẹn hò và bây giờ Chú... <laughs> trời ơi từ từ nó không nóng quá từ em làm dữ vậy run mà nói chuyện thì không nói mà làm quá và bây giờ thời khắc quan trọng bắt đầu một một hai, hai ba, ba. có thật hình như bạn trai á gấp, gấp rút quá hối hả quá bạn sợ mất bạn nữ đúng không dạ. có không có anh ạ có à. bạn thấy gì ở đôi mắt bạn gái khỏi nói quá anh ạ còn em tại sao em lại quyết định là hẹn hò với bạn trai ờ, kế bên em nghĩ là anh ấy rất dễ thương rất là dễ thương chị cũng thấy dễ thương mà chị bị từ chối rồi chị dừng lại cho em đó Thôi bây giờ thì hai bạn hãy nắm tay nhau Cái nắm tay đầu tiên thôi mà Đó